Begin vẫn chờ tin anh cho buồn vui xanh mười năm rồi anh lanh quanh vui say trong câu hát cười tình gặp nhau đêm ấy mưa rơi tách cà phê ấm môi mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi này cây phượng vĩ bên đường che nắng ban trưa này con đường dẫn vào sân ca tắm trong mưa mái trường ngày ấu thơ và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm chân đi vì thương non sông tôi gạt nước mắt phân ly từng cơn mưa vẫn rơi nào nề anh nói một năm nữa anh về mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi xuống năm canh nghĩ rằng tôi vắng anh mà bản thân tôi c'est thương non sông tôi gạt nước mắt phân ly từng cơn mưa vẫn rơi nhạo nề anh nói một năm nữa anh về mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh đèn khuya một bóng nhì mưa rơi xuống năm canh nghĩ rằng tôi vắng anh vì nghiệp trai còn đi giữ nằm đời mong đã bao lâu tiếng còi đêm lướt mau đoàn tàu đi về mãi mà bản thân giờ này anh có nhớ em không